Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Quân đội xin cấp đất vàng xây trụ sở làm gì? Ngày 27 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thắng giữ chức chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, gọi tắt là Bộ Tư lệnh 86. Bộ Tư lệnh 86 được thành lập vào năm 2017 theo quyết định 1198 do Thủ tướng lúc ấy là ông Nguyễn Xuân Phúc ký. Một năm sau quyết định thành lập của ông Phúc ký tháng 7 năm 2018, Bộ Tư lệnh 86 ra mắt với các đơn vị là Lữ đoàn 1, Lữ đoàn 2, Lữ đoàn 3 và Trung tâm Kiểm định, Trung tâm Dữ liệu của Bộ Quốc phòng và Viện 10. Hình ảnh ông Nguyễn Minh Thắng Trung bình một lữ đoàn hậu cần công binh kỹ thuật thường có đến 3 tiểu đoàn, tổng số dao động từ 1.000 đến 3.000 quân. Lữ đoàn 1 của Bộ Tư lệnh 86 đóng ở Hà Nội, địa chỉ 805 đường Nguyễn Hoàng Tôn, mặt tiền bên kia là đường Phạm Văn Đồng. Đây là một khu nhà cao tầng chứa nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại. Lữ đoàn 2 của Bộ Tư lệnh 86 đóng ở thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 8 Nguyễn Đức Thuận, mặt tiền bên kia là đường Thân Nhân Trung. Lữ đoàn 3 của Bộ Tư lệnh 86 đóng ở địa chỉ 39 đường Phan Tứ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, giáp biển Mỹ Khê, các tu viện Phaolô Đức Mẹ Sao Biển có vài bước chân. Cả ba lữ đoàn đều chiếm dụng những mảnh đất vàng của ba thành phố lớn nhất Việt Nam. Mặc dù đặc thù như khi xây dựng cơ sở lữ đoàn 3 có nói đến chú trọng bảo mật, lẽ ra những miếng đất giá trị này có thể đấu giá làm trụ sở ngân hàng, khách sạn, lấy tiền xây dựng trường học, bệnh viện để các đơn vị này ở những địa điểm khác kín đáo hơn, không cần thiết cứ phải chiếm đất hai mặt tiền hoặc ở khu du lịch ven biển như vậy. Viện 10 của Bộ Tư lệnh 86 nằm trên đường Phan Chu Trinh, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, cũng là một nơi đất vàng. Tất cả những cơ sở của Bộ Tư lệnh 86, tức Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, đều dành những nơi đất vàng, đất có giá trị để hoạt động bảo vệ chế độ. Liệu nếu như trụ sở này không nằm ở những mảnh đất đắc địa giá trị cao, thì sức chiến đấu của Bộ Tư lệnh 86 có bị suy giảm hay không? Rất nhiều trụ sở quân đội có vị trí đẹp, sau một thời gian nó chuyển thành cổ phần kinh doanh với tư nhân, rồi sau cùng tư nhân được quyền sở hữu. Trụ sở được chuyển đi nơi khác, xa hơn, sâu hơn. Số tiền chênh lệch qua những lần chuyển đổi ấy rơi vào tay lãnh đạo đơn vị. Trường hợp xảy ra vụ việc đẫm máu vào tháng 1 năm 2020 tại Miếu Môn, Đồng Tâm, cũng tại bắt nguồn từ tranh chấp đất đai giữa quân đội và nhân dân. Một dự án sân bay mơ hồ được vẽ ra từ năm 1980, sau đó thấy phi thực tế nên người ta đã không triển khai, bởi sân bay quân đội Hòa Lạc vẫn sử dụng được và sân bay Gia Lâm cũng đã được bàn giao cho quân đội sử dụng. Nhà nước định thu hồi cho Viettel, một đơn vị viễn thông quân đội kinh doanh đa ngành nghề, khai thác sử dụng. Mục đích của Viettel là xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng kinh doanh, nhưng giấu kín để đạt được ý đồ thu hồi đất Người dân đang canh tác trên mảnh đất đó, họ không chấp nhận việc biến dự án sân bay ban đầu thành mục đích khác. Còn nhà nước khăng khăng lý do ban đầu thế nào không cần biết nữa. Đã quy hoạch từ đó của quân đội rồi, thì giờ thu hồi cho quân đội dùng gì là việc của quân đội. Cuộc tranh chấp được giải quyết nhanh gọn khi nhà nước đưa mấy nghìn lính vũ trang ban đêm đến ngôi làng có những người không đồng ý. Súng đạn nổ vang trong đêm như chiến tranh, đạn bắn vào nhà dân như mưa, sau khi hạ sát được ông lão già nhất làng, người ta nhét vào tay ông lão quả lựu đạn và nói lý do bắn chết là vì ông lão 84 tuổi này định tấn công mấy nghìn quân lính vũ trang trong phòng ngủ của ông. Nhà nước Việt Nam vào năm 2020 đã xử tù đô đốc hải quân Nguyễn Văn Hiến 4 năm tù. Ông Hiến này được quyết định chuyển giao ba khu đất của quân đội trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh sang mục đích kinh doanh theo chủ trương của quân chủng hải quân hình ảnh một đơn vị của Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng. Có nghĩa việc chuyển đổi đất quân sự sang kinh doanh được chủ trương từ cấp trên. Cụ thể là mang đất này đi góp vốn với đối tác, đối tác đã mang đất này đi thế chấp ngân hàng kinh doanh bất động sản nơi khác. Đối tác là Đinh Ngọc Hệ, giám đốc của một công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tất cả những người thạo tin ở Việt Nam đều biết Đinh Ngọc Hệ là tay chân thân tín của cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang. Việc phanh phui mang ra xử 6.700 m2 đất ở giữa thành phố Hồ Chí Minh này chẳng qua là âm mưu tranh giành quyền lực. Nếu như không có chuyện đấu đá tranh giành quyền thì đã không lôi vụ này ra xử. Đến đây thì có thể hiểu rằng có rất nhiều đất đai Bộ Quốc phòng đã được chuyển nhượng sang cho tư nhân ở khắp nơi trên mọi miền đất nước để hạn chế việc chuyển đổi đất quân đội như thế. Ngay từ khâu đầu tiên, cấp đất cho quân đội cần phải nghiên cứu, xem xét để cấp những miếng đất phù hợp với mục tiêu hoạt động của đơn vị được cấp. Thật vô lý khi những đơn vị mà tính đặc thù là bảo mật như Bộ Tư lệnh 86 lại được cấp những miếng đất toàn hai mặt tiền hay ở ven biển du lịch nổi tiếng, có giá trị rất cao về tiền. Một ngày nào đó Bộ Tư lệnh 86 cho thuê hoặc chuyển nhượng cho tư nhân, chuyển đến một nơi khác đất ít giá trị hơn, số tiền chênh lệch ấy sẽ rơi vào túi các tướng lĩnh lãnh đạo và điều này ai cũng biết. Đó là điều quá dễ hiểu nhưng lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam làm ngơ chẳng qua đó là cách mà họ ban lợi lộc cho các tướng lĩnh một cách khéo léo mà thôi. Một cách cố tình tạo ra khe hở để cho tham nhũng có cơ hội điều kiện thực hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Quân đội xin cấp đất vàng xây trụ sở làm gì của tác giả Người Buôn Gió tức Bùi Thanh Hiếu.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 còn đường chính vào làng có tên là Tô Quyền. Đường Tô Quyền từ quốc lộ xuyên Á AH14 chạy dài qua làng Xuân Cầu, qua Ocean Park, công viên nước tạo sóng Royal Wave và Vinhomes Ocean Park 2. Từ Hồ Gươm đi đến làng Xuân Cầu chỉ chừng hơn 20 cây số, tầm khoảng 23 cây số. Tới đây đường Tô Quyền sẽ trùng với đường 3,5 vành đai tăng giá trị của dự án Vinhomes Dự án đầu tư của Vinhomes ở đây lên tới 458 hecta, vốn đầu tư 33.000 tỷ, tương đương với 1,5 tỷ USD. Hình ảnh một cổng làng Xuân Cầu. Xuân Cầu là quê hương nơi sinh ra anh hùng lực lượng vũ trang Đại tá Tô Quyền. Ông Tô Quyền sinh năm 1929, ông theo cách mạng từ nhỏ và có thời gian hoạt động an ninh ở Tây Ninh. Thời điểm hoạt động ở Tây Ninh, ông giữ chức Phó ban an ninh, khi ông mất, các lãnh đạo Tây Ninh đã lập bàn thờ, thờ cúng ông. Dịp ông được truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang cùng với nhiều lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã cất công đến dự để tưởng nhớ ông. Ông Tô Quyền lập nhiều chiến công trong các công tác phản gián ở Tây Ninh, phát hiện và tiêu diệt nhiều đối tượng do chế độ Việt Nam Cộng Hòa cài cắm vào trong tổ chức đảng. Ông nổi tiếng với hai nghiệp vụ đặc sắc, đó là lấy địch đánh địch và dùng ác, diệt ác. Bằng nghiệp vụ này, ông đã khiến cho nhiều tình báo viên của Việt Nam Cộng Hòa tự nghi ngờ và tiêu diệt lẫn nhau. Phụ trách an ninh Tây Ninh từ năm 1965 đến năm 1975, ông mới trở ra Bắc. Để lại trong lòng người dân và các chiến sĩ cách mạng Tây Ninh sự cảm mến thân thương, đặc biệt là người nữ trợ lý đã vào sinh ra tử với ông, như cô Hai Lãnh, cô Năm Tâm. Vì thời gian hoạt động ở Tây Ninh, ông lấy tên con trai là Tô Lâm làm bí danh. Thế nên cái tên Tô Lâm được các đồng chí của ông từng hoạt động ở Trung ương Cục miền Nam biết đến rất nhiều. Nhiều người từng hoạt động ở Tây Ninh như Bùi Thiện Ngộ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng sau này đều giữ những chức lớn như Tổng Bí Thư, Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ tướng, Ông Tô Quyền chính là thân phụ của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bây giờ. Hình ảnh ông Tô Lâm, Bí thư Hải Phòng Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sinh ra ở Tây Ninh vào những năm ông Tô Quyền hoạt động ở đó. Chắc chắn các ông Châu, Quang đã từng nghe về người đi trước kể về những gắn bó của ông Tô Quyền trên mảnh đất quê hương mình trong thầm tâm các ông, đại tá Tô Quyền thân thuộc như một người đi trước của mảnh đất Tây Ninh anh hùng. Xuân Cầu là đất sinh nhiều người tên tuổi trong quan trường cũng như văn hóa nghệ thuật như Tô Hiệu, Tô Duy, Tô Dĩ, Lê Văn Lương, Tô Quang Đẩu, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Công Hoang, Tô Lan Phương và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bây giờ. Nhưng không chỉ về văn hóa chính trị, Xuân Cầu còn có những doanh nhân thành đạt, những người tài giỏi về thương trường,